Chào mọi người, mình Vĩnh Ký của mọi người đây Tuần vừa qua của mọi người trải qua như thế nào nè, có vui không? À, trước khi bắt đầu với video ngày hôm nay thì đừng quên hãy like, share, nhấn vào nút đăng ký à, để ủng hộ mình nha Mình cảm ơn Có một cái sự thật trên đời là Tiền, ai lại không muốn chứ phải không? Kiếm được nhiều tiền lương tháng mấy chục ngàn đô là ước mơ của rất rất là nhiều người luôn mình biết mở đầu với cái cái ví dụ này thì sẽ khá là thực tế nhưng mà bạn muốn có nhiều tiền thì bạn cũng phải tạo ra một cái giá trị tương đương cho nhà tuyển dụng tổ chức của bạn chứ phải không thì cái kiếm được nhiều tiền nói riêng cũng như là những cái thước đo phẩm chất khác của thành công nói chung mình không có gom cái kiếm được nhiều tiền vào cái giá trị xác định thành công vì mình nghĩ có nhiều người xác định cái sự thành công của họ không chỉ dựa vào việc kiếm được nhiều tiền thì cái tự kỷ luật của bản thân đóng vai trò như thế nào trong cái việc đó cuốn sách gần đây mình đọc uhm, nói là gần đây chắc nhưng mà cũng không có gần thì trong đó có một đoạn mình rất là nhớ về um, Napoleon Hill người đã nghiên cứu về thành công học có một cái thí nghiệm và trong cái thí nghiệm đó đã chỉ ra rằng tới 90% người um, tù nhân thiếu cái khả năng tự kiềm chế cũng như là tự kỷ luật bản thân tới đây mình hỏi nè nằm dài một góc bấm điện thoại sướng không phương diện của bản thân mình nha thì đương nhiên là sướng rồi cực sướng đó là đằng khác nằm dài quy một ngày cũng được nữa nhưng mà người thành công lại là những người không chọn những cái điều dễ dàng cũng như là không mãi tận hưởng như vậy đâu để mình kể tiếp cho mình nghe nè gần đây khi mà nhận được cái tình trạng u lì của bản thân thì có một ngày mình mình kiểu là tự tự nói với bản thân đủ rồi ký ơi bỏ ipad xuống và học bài ôn bài đi ừ thì cũng có bỏ ipad xuống nha nhưng mà lại mở laptop lên on face tiếp nói là để cho mọi người biết là mình cũng như mọi người thôi cũng sẽ đôi lúc có cái tính lười biếng trỗi dậy trong người thế nhưng mình giống mọi người và mình cố gắng làm cố gắng tự kỷ luật bản thân thì đương nhiên các bạn cũng sẽ như vậy các bạn cũng sẽ làm được có một cái cách mà mình áp dụng gần đây để mà tăng cái tính tự kỷ luật bản thân cũng như là hạn chế cái sự nuông chịu của bản thân xuống đó là mỗi ngày hãy dành ra một cái khung giờ rảnh để bản thân có thể trao dồi và học hỏi thêm thì đương nhiên một ngày không lẽ bạn không có tới một cái khoảng thời gian rảnh cho bản thân đâu có cần phải là hai ba tiếng chỉ cần một tiếng thậm chí 45 phút và 30 phút cũng được miễn cái thời gian đó bạn để dành để bạn trao dồi bản thân nói có sách mắt có trứng gần đây thì mình muốn trao dồi lại khả năng tiếng Hoa của mình và mình nhận thấy là mình rảnh vào cái khung giờ 7 giờ thì mình có thể dành ra một tiếng à, tự học bài tiếng Hoa thì bây giờ đâu có cần lâu xa đâu là mình chỉ cần lên mạng nè kiếm những cái trang tự học tiếng Hoa trên Facebook nè rồi kiếm những cái vốn từ mà bạn có thể tự học nè cùng xem về cái ví dụ tự học tiếng Hoa của mình nha. Uhm, mình rất là hy vọng ấy có thể inspire, truyền cảm hứng cho các bạn trong việc um, tự kỷ luật bản thân. Ta da ra da. Đây là quá trình tự học của mình. Mình sẽ kiếm một cái góc nào đó mà mình cảm thấy mình ngồi thoải mái và mình bày đồ lên bàn để mình học. Và mình thích mở những cái bản nhạc mà không lời để mình học có thể tập trung hơn mà cũng bớt đơn điệu hơn bản thân mình thì có một cái đức tính mà mình nghĩ được thừa hưởng từ mẹ mà mình rất là thích cái đức tính này luôn đó chính là tính tiết kiệm mình thường tận dụng những tờ lịch đã xé rồi để có thể làm nháp trong quá trình tự học vừa tiết kiệm được giấy vừa muốn viết bao nhiêu tùy thích nè mình biết lên clip thì nên lấy cái gì đó ngay ngắn chỉnh tề để đẹp phần nhìn nhưng mà mình lại muốn có thể thể hiện chân thật nhất bản thân mình và <laughs> mình xé từ lịch hơi xấu mọi người thông cảm cho mình nha Mà ngoài lịch ra thì những tờ giấy miễn là ghi lên được đều có thể tận dụng làm nháp Dạo trước mình hay ngồi ở quán cà phê tự học Có lần mình quên mang giấy nháp theo Thế là nghĩ ra một cách Chạy tới quầy order của quán Cũng hên là quán có menu giấy Có tông chủ đạo là màu trắng Có thể viết lên được và làm nháp được Sau khi xem qua cái ví dụ của bản thân mình thì mình hy vọng là các bạn cũng sẽ dành ra một cái khoảng một cái khung giờ của các bạn chỉ có các bạn mới biết các bạn rảnh khung giờ nào thôi thì dành cho cái khung giờ đó không có nhất thiết là mình phải học tiếng hoa như mình mà các bạn cũng có thể um, dành cái khung giờ đó ra để mà tập thể dục nè trao dồi bản thân lại nè kiểu như là um, giữ gìn gốc sáng này nè nhất là mấy cái bạn hay nói là ừ để uh, ngày mai tao bắt đầu giảm cân tuyệt đối tuyệt đối làm ngay bây giờ đi liệt ra một cái khung thời gian một cái khung thời gian đó vào lúc đó bạn rảnh và tự kiếm những cái bài tập trên mạng bây giờ bài tập trên mạng thiếu gì chứ phải không nếu bạn muốn bạn sẽ tìm được cách chỉ có bạn không muốn bạn mới tìm lý do thôi video tuần này của mình tới đây mình nghĩ là đủ rồi tại vì nó ít hiểu nhiều hy vọng các bạn sẽ cùng chung tay hành động chung với mình nha um, rất hy vọng là cái video này sẽ truyền được cảm hứng cho các bạn trong việc tự trao dồi bản thân cũng như là tự kỷ luật bản thân um, à nếu mà thấy video này có ích thì đừng quên hãy like share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha Cũng hãy comment phía bên dưới cảm nhận của các bạn trong cái việc tự rèn luyện bản thân mình Mình nghĩ là video ở đây là kết thúc rồi Vì tại vì mình đang sử dụng cái khoảng thời gian mình tự học để quay video Nên bây giờ quay xong video thì mình phải tự học lại thôi <laughs> Bye bye